Xin chào các bạn hôm nay nhà đất Nam Định xin gửi tới các bạn cùng quý khách hàng một ngôi nhà 3 tầng thiết kế hiện đại tại khu đô thị Hòa Vượng với diện tích 81m2, mặt tiền 4 m rưỡi. Các bạn đang xem là công viên trước khu nhà thoáng mát, có nơi tập thể dục cho khu dân cư, đường trải nhựa ô bàn cờ, khu đô thị Hòa Vượng thuộc phường Lộc Vượng. Chủ đầu tư là công ty khách sạn Nam Cường. Thành phố Nam Định, vị trí cách siêu thị Bixi 200m, cách trường học Trần Nhân Tông 100m, khu vực dân cư cao cấp, an ninh, thân thiện. Ngay trung tâm thành phố, cách hồ truyền thống được ví như hồ Tây 2, 100m. Quan cảnh xung quanh có không gian xanh, khu vực tiện ích đầy đủ, mời các bạn tham quan ngôi nhà. Nhà được xây dựng 3 tầng trước nhà là sân để ô tô rộng 20 mét, có mái vòm, cổng rộng để thuận tiện xe ô tô ra vào. Bước vào chúng ta thấy ngay phòng khách, trước là cửa gỗ lim Nam Phi, bốn cánh, tiếp đến là phòng khách rộng 30 mét, trần nhà được ốc gỗ mu, ngát hương thơm tạo không gian ấm cúng, thân thiện, phía sau là bếp nấu ăn gia đình, rộng khoảng 20 mét có cửa hậu ra khu hành lang kỹ thuật, nội thất bếp toàn bộ bằng gỗ, sang trọng, chắc chắn giữa nhà là ô cầu thang. Khoảng 10 mét được thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 gồm hai quạt trần đời mới cho phòng khách và bếp. Mời các bạn lên tầng 2, cầu thang được thiết kế rộng bản 35cm cổ cầu thang thấp bước đi rất thoải mái, toàn bộ được ốp gỗ lim, tay vịn cầu thang theo mẫu mới hiện đại, cầu thang bước lên bên trái là phòng ngủ phía trước rộng 30m khép kín, gồm giường, tủ quần áo, có ban công trước và cửa sổ lấy thoáng, trần nhà được làm thạch cao tam cấp, phía sau là một phòng ngủ khép kín gồm giường, tủ quần áo, có cửa sổ lấy thoáng. Trần nhà được làm thạch cao tam cấp tiếp đến là tầng 3, bên tay phải là khu sân phơi rộng 20 mét, có hàng rào sắt chống dĩ, được bố trí một nhà vệ sinh cho khách, phía trước là một phòng ngủ 25 mét. Một phòng thờ khoảng 10 mét có cửa sổ và ban công phía trước, phía sau bố trí một lối lên sân thượng nơi để bồn nước sử dụng cho toàn bộ hệ thống nước ngôi nhà. Tổng quan, nhà xây 3 tầng trên diện tích 81 mét, gồm 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, tầng một phòng khách và bếp. Cảm ơn quý khách và các bạn kiên nhẫn xem hết video. Quý khách có nhu cầu mua nhà vui lòng liên hệ cho Hà Anh qua số điện thoại 0935 758 758 để được tư vấn miễn phí hoặc không mua. Xin vui lòng ủng hộ xem, like, chia sẻ, đăng ký theo dõi. Hành động của quý khách là động lực rất quý giá với Hà Anh. Hà Anh xin trân trọng cảm ơn quý khách và các bạn. Kính chúc quý khách và các bạn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc.